Raymond Ta-da Yeah <laughs> Ok bạn ơi Đó các bạn ơi Tại sao mà mình lại đặt cái tên của cái series mới này Tên là Minecraft Doraemon các bạn biết không Là bởi vì các bạn nhìn cái skin của mình nè à. Đó xin giới thiệu các bạn Đây chính là skin của Doraemon các bạn ơi Nhìn nó hơi bựa bựa xíu nhưng mà nó nó cũng giống Doraemon này đúng không Đó và sau cái video này chắc chắn sẽ có rất là nhiều bạn hỏi mình là anh ơi tại sao anh lại không làm Minecraft Naruto đi Thì mình xin trả lời luôn nha đó, Thì mình sẽ tiếp tục làm Minecraft Naruto Nhưng mà mình cũng sẽ làm thêm cái series này nữa để cho anh em có video để xem nha Ok, còn bây giờ không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào video hay nào các bạn ơi. Let's go. Ok ok thì các bạn ơi các bạn xem nè Hiện tại là chúng ta đang ở trong một cái thế giới Minecraft mới các bạn ơi Đây thấy không một cái thế giới Minecraft mới luôn hoàn toàn mới luôn nha và trong người của mình bây giờ không có một cái món đồ gì hết các bạn ơi bây vậy cho nên là chúng ta sẽ phải sinh tồn lại từ đầu các bạn ạ à. à quên nữa mấy bạn có biết tại sao mình lại đặt tên cho cái series này là Minecraft Doraemon không thì mình sẽ giải thích cho anh em luôn nha đó chính là mấy bạn có để ý gì ở trên cái skin của mình không đây mình sẽ cho bạn xem nè mấy bạn hãy nhìn cái skin của mình đi mấy bạn thấy cái skin của mình nó có thiếu thiếu gì không đây skin Doraemon nè mấy bạn thấy nó có thiếu thiếu gì không bạn nào thấy thiếu gì nhớ bình luận ở cho mình mình biết luôn nha ok rồi bây giờ mình sẽ trả lời luôn nha đó thì cái skin của mình hiện tại là nó đang thiếu cái túi thần kỳ mấy bạn ơi đây bạn nhìn là thấy không con Doraemon của mình đang bị thiếu mất cái túi thần kỳ các bạn ơi Thì cái series Minecraft này á sẽ là như thế nào đây Thì chúng ta sẽ vào trong một cái thế giới này nè Và tất cả những cái món bủ bói thần kỳ của Doraemon nó đã bị thất lạc hết rồi bạn ơi thất lạc bay tung tung tùm lum nơi hết rồi Và nhiệm vụ chúng ta vào trong đây là chúng ta sẽ đi kiếm lại những món bủ bói của Doraemon Đó, nghe hấp dẫn chưa Ok, rồi không nói nhiều nữa, mình cứ vào mình chơi trước đi rồi mấy bạn sẽ hiểu nha Ok, ok Rồi, à, bây giờ vào trong đây mình phải đi kiếm ít ít thức ăn đã ấy ở chỗ này nó có mấy cái trái dừa nè Để mình hái trái dừa mình uống luôn Đó, dừa quá trời luôn bạn ơi Hái, hái, hái cái này chúng ta có thể ăn được nha Đây, mình sẽ ăn thử nha các bạn đó nó tăng thanh thức ăn lên kìa các bạn ơi hợp lý hợp lý ok rồi bây giờ mình sẽ lấy cho mình à, thêm một ít gỗ Nhiệm vụ đầu tiên khi mà vào trong Minecraft sinh tồn Đó chính là sẽ lấy gỗ bạn ơi Đó Lấy thật là nhiều gỗ luôn Để chúng ta chế tạo cho chúng ta nè Cúp nè Kiếm nè Sản nè Rìu nè Các kiểu để chúng ta sinh tồn nha Ok Ồ Ở bên đây còn quá trời cây dừa luôn nè Để mình qua mình lấy luôn Lấy thật là nhiều dừa luôn bạn ơi Lỡ đâu chúng ta đói sao đúng không trong cái thời gian đầu này á là thức ăn rất là quan trọng luôn các bạn ơi hết thức ăn là chết chắc luôn á ok lụm hết nè lụm luôn rồi bây giờ là mình sẽ bỏ gỗ vào trong đây và mình sẽ làm y hệt như những người sinh tồn bình thường thôi là chúng ta sẽ chế chúng ta các bạn chế tạo nè sau chúng ta sẽ à, chế cho chúng ta cây cúp để chúng ta đi đào đá đó chế tạo những cái món đồ đầu tiên rồi ê mấy bạn ơi mấy bạn nhìn nào mấy bạn có thấy gì ở bên đây không đó xin giới thiệu các bạn nha ở bên đó chính là một cái phi thuyền nó bị gọi là bị rơi xuống trái đất các bạn ơi và trong cái phi thuyền đó sẽ có đồ nha chúng ta sẽ vào trong đó để xem coi bên trong nó có cái gì nha ok để mình xem coi ui wow mấy bạn ơi bạn nhìn nè ui trong đây có một cái chiếc xe nè các bạn ơi u wow một chiếc xe nè đây đây đây để mình mình mình chạy ra ngoài cho các bạn xem nha u chúng ta đã kiếm được một chiếc xe các bạn ơi wow Trời ơi vừa vô sinh tồn là kiếm được một một cái chiếc xe luôn xịn vãi Ok để mình xem coi nó nó, nó nó nó chạy có nhanh không nha Wow chạy rất là nhanh luôn bạn ơi Xe xịn nha xe xịn nha Trời ơi chạy cực kỳ nhanh luôn uh, Ok ok rồi Vậy là chúng ta đã có được một chiếc xe để chúng ta gọi là di chuyển rồi các bạn ơi Để mình vào trong nhà mình xem coi trong trong nhà nó có gì không nha À đây, đây nó có cái rương nè Để mình xem thử Wow có súng mấy bạn ơi rồi để mình xem coi Wow các bạn ơi bạn coi nè Mình đang có một cái khẩu súng trên tay nữa bạn ơi bạn xem nè Đó một khẩu súng nha Để mình xem nó bắn được nha Ui bắn được hả bạn Trời ơi bắn bắn được bắn được nha bắn được nha Trời ơi vừa vô sinh tồn mà chúng ta đã kiếm được một chiếc xe nè Rồi còn kiếm được thêm một cái khẩu súng để chúng ta sử dụng nữa Quá xịn luôn quá xịn luôn Ok ủa còn này là gì ta Cái này là gì à Ui Trời ơi cái này là bơm mấy bạn ơi Cái này là là lựu đạn Trời ơi trời Trời ơi không biết Quăng ra cái xong mất quá trời máu luôn Trời ơi Để mình ăn vô đã ơi Mình lỡ tay mình chọi ra cái xong mình mất quá trời máu luôn rồi Thôi ok ok không sao Mình có thức ăn ở đây mà để mình ăn mình hồi máu Ok bây giờ chúng ta sẽ kiếm cái chỗ nào đó để chúng ta ở nha anh em Đó mình sẽ leo lên cái xe nè Mình lái cái xe mình chạy đi các bạn ơi Trời ơi vừa vô có cái xe để để để chạy luôn xịn vãi đó, chạy cực kỳ nhanh luôn bạn ơi Hú, Trời ơi, quá xịn, quá xịn luôn Ok, để đi vòng vòng đây coi Không biết có món bụ bói nào của mình bị rơi ở quanh đây không ta Ui, có cái nhà gì nè Ồ, khoan khoan, để mình vào trong cái nhà này mình xem thử coi Ồ, có một cái nhà gì ở đây nè Không biết trong nhà có gì không ta Để mình lên mình xem thử nha bạn À khoan, mình phải cầm cái súng ra trước đã Lỡ có quái vật trên đó sao Ok, để mình lên đó mình xem thử nha bạn nha Ui, ui, ui Rồi xong té rồi Phải nồi, leo gì kỳ vậy có ai trên đây không Ui Có một cái ông phù thủy hay là ai nữa bạn ơi À Hóa ra là một ông phù thủy à Còn này là gì đây Cái bàn này chính là bàn phù phép nè Wow Ok thôi Hóa ra cái này là nhà của một ông phù thủy các bạn ạ à. Ok rồi mình sẽ ờ, không quan tâm đến đâu ông phù thủy này là ổng không không có đánh chúng ta và chúng ta cũng đừng nên đụng đến ổng đụng đến ổng cái ổng ổng biến mình thành con ếch nữa kỳ lắm <laughs> ok ok rồi để mình ờ, đi ờ, xung quanh này xem coi còn gì khác nữa không nha hy vọng là đi vòng vòng đây chúng ta sẽ kiếm được thêm bủ bói của Doraemon các bạn ơi chạy thật là nhanh nào à, trời cũng sắp tối rồi không biết ở đây có con cù nào không để mình làm giường ngủ nữa bây giờ mà không có giường ngủ là chết chắc luôn á nha ôi chúng ta đang đi đến một cái sa mạc các bạn ơi và ở ngoài cái sa mạc này nè mình đang thấy là nó có rất là nhiều phi thuyền luôn bạn ơi wow phi, phi mấy cái phi thuyền mà bị bị rơi từ trên mặt trăng xuống nè nhiều quá vậy ồ trong đây là có thêm một chiếc xe nữa nè Ồ, có thêm chiếc xe nha Có cái rương nữa nè, để xem cái rương có gì nha Có súng nè, wow, lựu đạn nè Và rất là nhiều thứ luôn Rồi, mình sẽ lấy hết, mình sẽ lấy hết nha Rồi, ok Bây giờ là trời đang uh, tối rồi nè Mình phải qua bên kia, mình lấy một ít len để mình làm cái giường ngủ đã Không có giường ngủ là quái vật xuất hiện là chết luôn á nha Ok, ok ngay cái kim tự tháp này là nó nó nó có mấy cái cục len nữa bạn để mình lại mình lấy nha đập đập ra đập ra nhanh lên nhanh lên trời sắp tối rồi zombie đồ xuất hiện là chết đó Rồi ok Bây giờ mình sẽ gọi là tiếp tục chế cái bàn chế tạo nè Đặt ra đây Sau đó bỏ gỗ vào đây và chế cái giường ngủ nha Chúng ta phải cần có giường ngủ các bạn ơi Ok ngủ đã Trời ơi nguy hiểm quá bạn ơi Mình thấy là trời tối là mình thấy có mấy con quái vật nó xuất hiện rồi nha Ok Rồi sáng rồi sáng rồi Lấy cái giường đem theo nè Ui mấy bạn ơi bạn nhìn kìa thấy không thấy không Mình vừa mới ngủ dậy thôi là thấy quái vật xuất hiện rồi nè Ui con gì đây con gì đây Ui nó chém mình nó chém mình Mình phải bắn nó mới được Ui con này biết dịch chuyển nha ui nói nè nè mày hả mày trời ơi nó biết dịch chuyển các bạn ơi thôi xong rồi thôi xong rồi xong rồi gặp mấy con mà biết dịch chuyển kiểu này là là, là toan rồi toan rồi chạy chạy chạy mấy con này nguy hiểm lắm bạn ơi ờ à. ui ở đây có một cái ngôi làng nè để mình leo coi ngôi làng mình xem thử coi con này con gì đây con bò cạp hả ui nó cắn mình mày mày mày mày mày không biết tao có súng hả mày chết đi ok rồi ờ à ở đây là một cái ngôi làng nè các bạn để mình vào trong ngôi làng coi coi có có vũ khí hay có gì mới không ui chỗ này có cà rốt các bạn ơi hợp lý để mình lấy cà rốt nè lấy thêm lúa nữa để chúng ta làm thức ăn nha mình nghĩ là trong cái ngôi làng này chắc là không có gì đâu các bạn ơi ui có anh da đen trong đây nè ui ui nó dịch chuyển ra ngoài nè ui ui xoa xong rồi nó dí mình nó quýnh mình các bạn ơi toan rồi toan rồi toan rồi ôi toan rồi toan rồi nó đâu rồi nó đâu rồi ok để mình chạy vào cái phi thuyền mình nấp đi sẵn mình lấy đồ trong đây luôn ui nguy hiểm quá nguy hiểm quá mình bị đói bụng rồi nè để mình lấy ít cà rốt rồi mình ăn rồi để mình xem coi trong cái rương này có gì không nha lại là một cây súng với lại là những cái món đồ ờ, từ trên mặt trăng xuống nè nhìn khá là lạ wow vừa vào trong game thôi là chúng ta đã kiếm được quá trời súng luôn các bạn ơi xịn vãi cây này là cây súng gì đây súng này súng gì đây ơi ừ, ui. mày hả mày mày mày hả mày à Súng này là súng shotgun mấy bạn ơi Súng này là bắn một lần là ra 6 viên đạn luôn nha Ghê vãi, xịn vãi Ok, để mình lấy chiếc xe nè Mình chạy chiếc xe ra bên ngoài Có xe mà chúng ta lấy lấy xe chúng ta chạy cho nhanh <laughs> Ok, bên đây có gì không? Để mình vào trong đây mình xem coi Hình như là cứ mỗi cái phi thuyền là nó là nó sẽ có một một chiếc xe bạn ơi Từ nãy giờ mình thấy được quá trời xe luôn nè Để mình đào đây có, có cái rương không? À có nè Wow, có đồ nữa nè Ý, có cái ba lô nữa bạn Wow, vậy chúng ta đã có được cái ba lô rồi nè Xịn phải Ok, để mình mở ba lô rồi nè Chúng ta có thể cất hết đồ vào trong ba lô nha Bỏ vào trong đây được hết nè Đó Mình sẽ gọi là bỏ những thứ không cần thiết vào trong ba lô đi Để cho nó chống đồ, chống chỗ Ok Lấy đạn ra nè Rồi ok Cái ba lô này các bạn Là chúng ta có thể đeo được luôn nha Các bạn xem nè Mình sẽ đeo cho các bạn xem nè Đó Đây, các bạn nhìn nè Đó, thấy không mình đeo cái ba lô trên lưng nè bạn thấy không à xịn chưa xịn chưa rồi để mình à, qua bên à, cái phi thuyền bên đây mình xem coi bên đây có gì nữa không lại có thêm một chiếc xe bạn ơi nhiều xe vậy ồ bên đây nó không có rương hay gì hết à bên đây bị mất rương rồi cái xe này mình đập ra mình lấy ra được không ta để mình thử coi hình như là không được các bạn ơi không đập cái xe ra được rồi mình tính đập cái xe mình đem theo nhưng mà chắc là không được rồi ui bên kia nó có cái gì kia ờ thôi để tí nữa mình qua mình xem sau còn bây giờ mình cứ thám hiểm ở bên đây trước đi các bạn ơi à, ở chỗ này là mình thấy còn rất là nhiều những cái tàu nữa nè bây giờ mình sẽ chạy qua đó luôn nha chạy qua đó để xem coi bên đó có những gì nữa nha chạy ra ngoài chạy ra ngoài bây giờ cái xe mình bị kẹt rồi hay gì á hay là nó hết xăng rồi ta ok để mình à, chạy ở bên đó mình xem coi hy vọng là bên đó sẽ có thêm nhiều đồ mới các bạn ơi ở ờ, à, khoan khoan khoan khoan từ mình thấy có cái cây gì ở đây nè đâu để mình xem coi cái này đồ ăn hả? Cái này ăn ăn được không ta? Tranh thủ lụm ít đồ ăn. Cái này ăn được không nhỉ? Ok, thôi kệ, cứ lụm hết đi. Hy vọng là cái này sẽ ăn được các bạn ơi. Tại chúng ta vừa vào game á, chúng ta sẽ cần rất là nhiều đồ ăn luôn. Không thôi chúng ta sẽ bị chết đói á. Để mình chạy qua đây nè. Để xem coi. Lại tiếp tục là súng. Trời ơi, mình kiếm được quá trời súng luôn các bạn ơi. Chưa gì vào game là kiếm được một một nùi súng luôn rồi nè. À mà khoan, mình kiếm được cái cái này là gì ạ? Cái đôi giày hả? Ui, mình kiếm được một cái đôi giày nữa bạn ơi Lạ vậy Ui U Cái đôi giày này là bủ bối của Doraemon nữa bạn ơi Đó bạn coi nè Đôi giày này giúp cho chúng ta nhảy cực kỳ cao luôn nha bạn coi nè Đó Nhảy cực kỳ cao luôn Wow Xịn vãi Vậy là chúng ta đã kiếm được một cái bủ bối của Doraemon này nè Có thể giúp cho chúng ta nhảy cao bạn ơi Uh, xịn xịn xịn ok ok quá xịn luôn quá xịn luôn bụ bói giúp nhảy cao <laughs> nhìn bựa vậy ok ok rồi để mình qua bên nơi khác mình coi có còn đồ gì không nha rồi tiếp tục qua đây xem coi bên đây có gì không nha mấy bạn nha Trời ơi từ nãy giờ là gặp mấy chục chiếc xe đó Mấy chiếc xe này mà bán được chắc mình bán được dầu luôn các bạn ơi Ok để xem coi Ồ lại là những món đồ bình thường chứ chẳng có gì hết á <laughs> Trời ơi à, trời quá trời đồ luôn Ok để mình à, mở mở cái ba lô mình ra mình lấy đồ ra đã Ok mình sẽ cất mấy cái quả lựu đạn nè Cất mấy cây súng mà không cần thiết vào trong luôn nhiều súng quá bạn ơi Cái gì đâu mà vừa vô sinh tồn lụm được quá trời súng luôn Kiểu này là quái vật nào mà đánh lại mình đây <laughs> Ok ok rồi Có một cái rương trong đây còn gì nữa không ta Ủa có cái cây súng màu xanh dương nè Ủa để mình xem coi cái này là cây phải cây súng không Ui một cây súng nữa nè bạn ơi Wow Cây súng này là nó có màu xanh dương nha bạn coi nè Trời ơi Một cây súng màu xanh dương mà nhìn y hệt của con cá heo luôn các ơi nhìn xịn nha xịn nha từ từ để mình xem coi nó bắn mạnh không nha có con đà điểu đây nè mình sẽ bắn nó thử nha chiu chiu trời ơi mày nè đứa này chạy ra cho thét chạy ra cho thét chết đi yeah! Dạ. ok rồi mình đã giết được nó rồi các bạn ơi wow Hóa ra đây chính là một cây súng cá heo các bạn ơi Cực kỳ xịn luôn nha Các bạn coi nè, màu xanh dương Cực kỳ mạnh luôn và xịn luôn nha Ồ, Chúng ta đã kiếm được thêm một cái cây súng mới siêu xịn Wow, kiếm được thêm một khẩu súng nữa rồi các bạn ơi Khẩu súng siêu xịn luôn Ok, để mình à, qua bên chỗ khác mình xem coi còn gì nữa không Hy vọng là chúng ta sẽ kiếm được nhiều đồ hơn Ui mấy bạn ơi Mình mới phát hiện ra ở trên phi thuyền này Có rất là nhiều sắt luôn nữa các bạn coi nè Đó quá trời sắt luôn Có cả đá đá đỏ nữa nè Để mình lụm hết nha Ok mấy cục sắt này là mình phải dùng bằng à, cúp cúp cúp đá Thì mình mới đào được Giờ mình sẽ đào cho mình ít đá nha Trời Ê, có quá trời sắt luôn tha hồ mà đào các bạn ạ à. để mình à, làm cho mình cái cúp đá đã sau chúng ta sẽ sẽ đào sắt nha đây đây đây có có có đá bên dưới nè ok lấy một ít đá nè rồi mình sẽ lấy cho mình cái bàn chế tạo ui các bạn chế tạo hồi nãy mình vứt mất tiêu rồi từ nãy giờ mình dục hai cái bàn chế tạo rồi đó rồi mình sẽ à, bỏ gỗ bên trong sau đó mình sẽ chế ra thành cúp đá đâu rồi đá rồi đây đây đá đây đây ok chế cúp đá nè và chúng ta sẽ đào sắt thôi Trời ơi quá trời sắt ở đây luôn Tha hồ mà đào Ồ vừa vô chúng ta có thể chế được áo giáp sắt đồ cái kiểu các bạn ơi Quá xịn quá xịn không biết là sắp tới này mình đi mình có lượm được thêm mấy cái bộ bộ bộ giáp mạnh mạnh không ta chẳng hạn như là bộ đồ bộ giáp sắt của Iron Man này các kiểu kiểu tại vì trong thế giới này là nhiều nhiều bủ bối Doraemon lắm mấy bạn ơi chúng ta tha hồ mà chúng ta lượm luôn ok cục cuối cùng rồi chúng ta sẽ chế chúng ta cây cúp sắt nè đó rồi, một cái à, bộ áo giáp sắt nữa bạn ơi Mình sẽ chế cho mình thêm cái giáp sắt nha Từ nãy giờ gặp nhiều quái vật lắm rồi Cho nên mình sợ à, mấy con quái vật nó nó nó, nó sẽ giết mình Chúng ta sẽ chế giáp sắt nữa nha Ok, mặc vào Mặc vào, mặc vào Đó, chúng ta đã có được giáp sắt rồi bạn ơi Ơ mà khoan, mình đeo vô xong mình không thấy được cái con mắt của Doraemon đâu luôn á <laughs> Phải rồi Ok, ok Rồi, chúng ta di chuyển tiếp thôi mà khoan, mình phải lấy các bạn chế tạo đã Từ nãy giờ mình dục hai ba các bạn chế tạo rồi Phí lắm Ok, lụm nè Rồi, đi tiếp nào tiện ghê á có có cái xe này cái xe này nó nó nó gọi là sao ta nó nó nó, nó chạy không dùng xăng các bạn ơi chạy thoải mái luôn không bao giờ hết xăng luôn xịn ghê luôn á trời ok à hồi nãy mình mới thấy một cái gì đó một cái cục gì vàng vàng ở trên trời các bạn thấy không mình sẽ chạy qua đó mình xem thử nha không biết cái cục này là cái gì vậy ta à, hình như là nó là một cái tổ ong hay là cái gì các bạn ơi mình thấy nó siêu to khổng lồ luôn nè để mình qua mình xem thử coi ok ok hay là cái này là một cái nhà của ai ta Nhìn lạ lắm Rồi để mình uh, mình thử mình lấy ít gỗ đã Sau đó mình đặt lóc mình leo lên nha One hour later Mấy bạn ơi Mấy bạn có nghe thấy cái tiếng gì không Ui ui ui! Ui một con ong mấy bạn ơi Ui ui ui ai, ai, ai, Đừng đừng đừng No no no no No tao sắp chết rồi Đừng đừng Đừng dí tao nữa Đừng dí tao nữa Ơi ờ, Mày đâu mày đâu mày đâu Mày đâu con ong này Mày Mày thôi Nó là ai Trời bắn nó nó không dính mấy bạn ơi Con này chạy nhanh quá Ôi Ui Thì ra cái này là cái tổ ong mấy bạn ơi Mình đang đứng tự nhiên mình nghe cái tiếng dèo dèo dèo dèo dèo Xong mình quay lại thấy nguyên con ong luôn Ok để mình lấy uh, súng ra nè Mình sẽ lấy hết tất cả súng ra luôn để mình xử con ong này Đấy lại đây mày Mày Mày thôi ở đây Mày Ui bắn không được Ây da Ui Ui Đừng lại gần tao Mày Mày Mày thôi Mày Ui Rồi Rồi xong chết queo luôn <laughs> Trời ơi ơi con ong này mạnh quá bạn ơi à. Ờ. ô mình chết không không mất đồ hả ta ồ hóa ra là, là chết không mất đồ wow ok cũng kệ không sao không sao ui có con gì đây lại là con ong nữa kìa hai con luôn trời ơi sao nhiều ong quá vậy ok ok để mình tiêu diệt bọn nó bạn ơi mấy con ong này mày con ong, ong hả ui, ui hết hết đạn hết đạn hết đạn hết đạn ơi hết đạn ơi ờ, mình mình sẽ chọi lựu đạn đó nha mày hả Trời lưu đạn mày nè Trời lưu đạn mày nè Ý, con này con này trời không được các bạn ơi nó nó cắn mình kìa ồ khoan khoan coi coi có cây súng nào khác không có cây súng nào mạnh hơn không mày mày mày mày mày mày mày mày mày mày hao chết đi ta sẽ bắn mày ta sẽ giết được mày Ui, hết hết đạn hết đạn hết đạn hết đạn đâu rồi đâu ê, ê, ê, trời ơi hết đạn rồi no mày mày mày hả mày ồ oh. Cuối cùng mình cũng giết được nó bạn ơi Ủa Nó rơi ra mấy cục gì nè ô trời ơi trời Cái này là gì đây Hoa nè Với lại này gì đây Đường hả Ui trời ơi hỏi cãi đi Mình không không lụm mấy cái này đâu Ui khoan Ở chỗ này có cái hố sâu vậy Ai, Trời ơi bạn ơi Mệt ghê luôn á Giết được con ong này chắc chết luôn bạn ơi Con ong này nó nó nó, đánh mình từ nãy giờ Quất, Mất quá trời máu luôn Mà mình mình mới giết được nó Ờ, xem coi mình có mất đồ gì không Hình như là không mất đồ gì hết các bạn ơi Ok rồi để mình cất mấy cái đồ khác vào trong rương nha Ôi mình full đồ mất tiêu rồi Rồi để mình xem cái cái nào mình không cần thiết mình sẽ vứt ra hết Two hours later Ui mấy bạn ơi bạn nhìn kìa Trước mặt chúng ta là một ngôi nhà á bạn ơi À vậy chúng ta có thể gọi là sống ở trong ngôi ngôi ngôi nhà này được rồi à, ha có chỗ sống rồi à, May quá đang trời tối luôn Có có có chỗ để ở Ồ khoan hình như mình thấy con gì bên kia phải không Ui một con bò cạp uh, một con bò cạp siêu to khổng lồ uh, khoan khoan khoan phải không phải không ui <laughs> đúng kìa ui nhiều bò cạp quá vậy ui bên đây còn có nguyên con bò cạp siêu to khổng lồ nữa ơi trời nhiều bò cạp vậy ui thôi thôi thôi thôi chạy bạn ơi chạy bạn ơi khu này <laughs> hơi bị nguy hiểm rồi không được không được mình mình phải chui vô nhà liền chui vô nhà liền mở cửa nè chui vô nhà nè đóng cửa lại ôi trời cái khu gì đâu mà quá trời quá giật đồ các kiểu luôn hello phù thủy tôi đã quay trở lại ở đây à, ông cho tôi à, mượn cái chỗ nhà của ông tôi ở xíu nha cảm ơn ông rất là nhiều à, khoan nếu mình ở trong nhà ổng không biết ổng có giết mình không ta nguy hiểm lắm nha khoan từ mình phải tiêu diệt ổng luôn quá xin lỗi ông nha nhưng mà tôi phải tiêu diệt ông thôi tôi sẽ bắn ông chết đi ui ui ông ông ông có phép thuật ông ông ông có phép thuật ông có phép thuật ông nè chết đi chết đi bắn nè bắn chết đi ủa sao, sao giết ông đâu được ok rồi giết đồ ổng rồi giết đồ ổng rồi ok ổng chết rồi các bạn ổng chết rồi <laughs> ok ngủ ngủ ngủ mình đã chiếm được nhà của ổng rồi các bạn ơi cái cái cái cây súng này sao nó bắn nó cứ chậm chậm thế nào quá ta mình bắn được một viên cái nọ đứng im luôn ok rồi mình đã chiếm được ngôi nhà của ổng rồi <laughs> quá xịn luôn bạn ơi khoan giờ mình sẽ gọi là chế cho mình ít gỗ nè rồi mình sẽ làm cho mình cái bàn chế tạo à, để xem coi hôm nay chúng ta đã kiếm được gì nha đặt ở đây nào uh, Vậy là chúng ta đã có nhà để ở rồi Rồi để cái rương ở đây có hết đồ vào đây Ok các bạn ơi, thì hôm nay chúng ta đã gọi là được một cái chuyến phiêu lưu cực kỳ vui luôn các bạn ơi Gặp quái vật nè, rồi còn đi cướp nhà của phù thủy nữa chứ Trời ơi, không hiểu luôn, cũng may là bị ông, cũng may là mình đã giết được ổng rồi Chứ không thôi là ổng mà giết mình thêm lần nữa là mình lạc đường luôn á Rồi, để mình xem coi Hôm nay chúng ta đã kiếm được rất là nhiều súng luôn các bạn ơi, bạn coi thấy không Quá trời súng luôn mà trong đó là chúng ta đã kiếm được một cái cây súng gọi là màu xanh dương rất là đẹp luôn nha Và rất là mạnh luôn Cây súng này mình sẽ đặt tên cho nó là súng cá heo nha Đó Súng cực kỳ xịn luôn Mình hình như nó nó, nó sắp hư rồi các bạn ơi Thôi kệ, mình để mình trang trí cũng được cái này cũng là một trăm những món bủ bói của Doraemon này nha Đó, chứ lại kiếm được thêm mấy trái lựu đạn nè <laughs> Đó, rồi ok Để xem coi trong ba lô có gì nữa không nha ờ, Trong ba lô còn súng nè ờ, Súng với lựu đạn được các kiểu ha, không có gì nhiều lắm Đây, và chúng ta đã kiếm được thêm một món bủ bối của Doraemon nữa bạn ơi Đó chính là một cái đôi giày nhảy cao Đây mình sẽ đeo vô mình nhảy thử cho các bạn xem nha đây mấy bạn xem nè Cái đôi giày này khi mà bạn đeo vào á Thì các bạn sẽ nhảy cực kỳ cao luôn nha các bạn coi nè Đó nhảy cao hơn người bình thường rất là nhiều luôn đó giống như kiểu cái cái cái bít tông á anh em đó thấy không bạn thấy không nó đang đẩy mình lên nè cái này nó sẽ giúp cho chúng ta bắt cua được nhanh hơn đó nhảy lên bắt cua nè đó cực kỳ mạnh luôn cực kỳ xịn luôn đây cũng là một trong những món bủ bói của Doraemon đó nha chúng ta đã kiếm được một món bủ bói tên là giày bít tông đó cũng là bủ bói của Doraemon luôn đây không biết rằng là những tập sau mình sẽ kiếm được thêm những món bủ bói gì nữa đây hy vọng là sẽ kiếm được bủ bói gì đó mạnh mạnh xíu để mình uh, giết mấy con quái vật ok chúng ta đã kiếm được thêm một cái giày bít tông nè rồi Vậy có nghĩa là trong tập này chúng ta đã kiếm được một món hay là hai món ta Cái cây súng này có được tính là bủ bói của Doraemon không ta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 Minecraft Doraemon truy tìm bủ bói này thì các bạn đừng quên là hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Tạm biệt.